tối nay khu đình thôn đi chơi gái đi thôi ngoài bệnh lắm. lắm không bọn Hàn Quốc ngon lắm ngon ngon gì ngon bằng chị ống trước chị ống trước ngon hơn nhiều biết biết lắm biết chị ống trước không biết rồi nhớ chưa Đó mấy thằng kia chả ấy ừ, điểm nước đầy đủ ấy bà đấy thì ngon rồi nhưng mà không biết là có đi không bà ấy hôm nay có đến không không biết được hôm qua thấy lạc vàng gần đây đó dạ. ui giời này ngoan thế không muốn hay à? ui thiêng thế mới nhắc xong nhắc xong đã tới rồi sao này có hai chân à người... anh em từ ôi giò gì đâu chị uh, đi qua đây có việc gì à hay là vào chơi em vẫn chơi như mọi ngày ơ ừ, chơi này có mỗi hai đứa nay chơi gì đây thế làm tí nhỉ làm tí chứ thì mày nghĩ chị đến đây làm gì rồi ok ok Liên đi tiếp được cái này kèo này Cái này thích chơi liêng à liêng thay đổi đi mang tiền đúng đây đây chơi thì chơi nào rực rỡ một hôm Tắt mà hôm sợ gì này tiền ra để tiếp chị cái nhà đây tiền đây này không không hết không về thế á hay máu nhỉ sung đấy riêng nhá mẹ quả gì vui ạ à năm trăm đi một cái đấy. cả năm trăm á ừ. chia ai to làm cái ai to làm cái nhá nào lên cái tao được cái cái là lắp nước của chỉ lắp nước ăn thôi năm bốn rô ăn luôn thì vậy bốn đây là cái này quá có tí sơn đấy rực rỡ thế nên mà áo ba sao khác ăn ngon ba sao luôn cá đây đây cái một một triệu rồi ba sao này lên to gì ạ ba sao thì to nhiều cốp đi này tôi đấy. đấy Vâng, mỗi nhà cân là một triệu nhá ok vâng, vâng, ẩm nào ẩm rồi cái nào trả em 5 lít đấy không một triệu cân chị một triệu Bỏ cân ơi. chị bỏ một triệu vào cân mỗi chị ấy này thôi triệu bao nước bao nước gì có thêm không gì, hai nước đấy yeah. <laughs> Ui, liêng rồi. Thế không tố nhỉ. Chúng ta chín mười cơ. Bỏ bài chán thật đấy được ván bài đẹp từ a định du mình triệu đấy định du mình định du mình để tôi được mình khó bóc ngờ đúng chưa luôn đến sao bóc thì bóc cho xanh chín triệu cân à cân cân luôn bỏ đen thế nhỉ lại bỏ à Bốn điểm triệu thêm triệu nữa đi ừ. hai củ triệu thêm triệu nữa à bỏ triệu là cân nữa cân không cân cân lật đi lật đi chưa lật thêm lật dạ rồi em không tối đâu em cân rồi em cân, cân rồi không tố nữa tám ăn không ui tám chín mười chín mười lên rồi hôm nay là ngày của chị cúp cúp cúp cúp cúp cúp, một củ này đỏ nha, sắp lại bài chín mười gì cúp đi đợi tí từ từ cả nó rơi bài nữa, ai chống được đấy chia đi ủi đấy bỏ hai con đấy bỏ hai con đấy ừ, chơi đi luôn nhá ừ, luôn nhưng mà mình bỏ nhá. còn tố ngược lại mình thôi hỏng rồi hai nước thì đánh với ai cần một triệu buổi à không thôi lật lật đi người đi <laughs> đây tám điểm cục lên cục cái ngay được ngay cục có điểm ngay đúng không gà đi cho nên tôi cốc cái tôi bị tố hai vát chị đi hôm nay mặc áo rực rỡ rực rỡ hẳn hôm nay có vẻ khởi sắc nhỉ ừ, khởi sắc. nay có việc gì vui thế Sở có người yêu mới à ừ. đấy khen có người yêu mới cái bà chán luôn chị đánh đi bỏ đánh gì triệu thêm triệu nào hai người bắt cái láo lại đấy năm ăn hộ tôi cái chín kìa ừ láo à cứ tưởng đánh láo láo hai phát đã chết rồi để chị cắt một cái đi ra đi chị vào gái hai phát liên to đã cắt rồi thế thôi chia luôn đi chia đi không cắt cho phải cắt cho nó xanh chín cắt hai cái đấy chị em đây lợi dụng chị bịt chị lợi dụng được chị em anh ừ. ông ấy đây một triệu cân có hai điểm đánh ra đánh không cân lật đi Lần luôn á? Ừ, đi lần đi Thôi Đáng ăn đi Cắt cầu gái nó phải xa, Cắt cầu đỏ luôn nhỉ Thế còn rủ mình thêm nữa khổn thế chồng, ok gà đi không kêu à, Thế lại còn rủ mình gà thêm Máy em mình Cắt không? Chia cắt. Cho, cắt thoải mái luôn Cắt bao đều bị cắt Trời với chị lúc nào xanh chín Chơi với chị có sướng không? qua sướng còn gì nữa à chơi với chị sướng này Này, chơi với chị thì em chơi với chị ván này này triệu thêm triệu bỏ chị bỏ một triệu cân tôi chú hưởng cả cắt cái đất cầu luôn một cắt tỷ luôn như còn gì nữa tám nước à, cụ sang đấy luôn lâu rồi bọn này để tôi cắt cho trời chị sướng quá à quên chơi với chị sướng quá ừ. anh này rồi ông nói hôm sau chị không được qua chơi đâu sự thoải mái thoải mái làm chị sướng mới là hạnh phúc của đời mình ra không hiểu chưa dạ đấy đi Bồi. chị lấy nhanh một triệu cân toàn một hai ba lên đi đuổi ăn thế nào được một tí một tí hai lần một cố không cố được đâu cái chục ván như này mà ăn đủ đấy chục ván này cho nhân đôi đi cho nhanh không không không không Đấy, bình tĩnh thôi năm trăm mà chỉ một tẩy năm trăm bình tĩnh đi đã lắm rồi hai cửa này một triệu thêm một triệu thì là hai triệu chị cân đấy hai triệu. triệu hai nhà đấy tùy rồi cân đi ngửa thôi mấy một điểm. triệu nó đi thêm nó đi thêm một ừ. triệu đấy chị vừa thêm một đấy thêm một thêm một chị ăn đi nó bỏ rồi gửi ra làm gửi nó bỏ rồi nó có bốn nước bảy ông này hay nhỉ kinh nhỉ bỏ mà bảy nước mà dám lên triệu Ô, sợ gì đấy lên cái nó phải khác ngay khởi sang ngay không nhưng bắt được bài mình không đua được qua này đâu qua này đánh cái này không đua được cái bài đâu bốp chia đi mày lên tí nước thì cho bà nhấc hết người luôn Răn sáu bảy tám lên lên sáu bảy chín chị có đuổi thì đuổi đuổi thì là thôi hai củ ừ. tôi bỏ mẹ rồi hai hai củ á ừ. đỏ được mãi sáu nốt ăn được không năm à sáu sáu ờ, mấy ép được được Ê, đánh lao mà đánh lao đánh lao này đánh lao đánh lao đánh lao đánh lao đánh lao đánh lao trăm đánh láo rồi Tôi biết bà này đánh khó đoán phết đấy cúp đi chị đi chị cũng có cây kìa, mỏng đấy cây rồi mỏng như lít thái nhỉ cái này có gì đến lượt chị cho mà xem Ông đây đánh đi bà điện bại ra dạ gì thêm hai củ hai củ rưỡi một hai hai rưỡi này thêm hai triệu rưỡi cơ hai triệu rưỡi ông ừ. chủ rưỡi con hai triệu rưỡi nhanh lên trời đang ảm đạm không nhiều thời gian hai triệu rưỡi là bọn mình bỏ một triệu rưỡi cân nhỉ ừ, đúng rồi đúng rồi cân hát cho biết thêm không không chưa chín em đùa cân rồi thần tiên à bạn man thần mười đang định đuổi thêm này bảo thêm nữa không rồi mười chín mười rô rồi bài bài đỏ đây bài đỏ ăn ra đi mà ra đi vâng, vâng ạ ừ, cắt đi này em cắt cho đỏ rồi chia đi lỗi luôn luôn nhá ừ, ừ. này mà to to to to mày to lên thì mày chơi nửa tiếng rồi chưa phân thắng bạn to bằng người chị cân một triệu ái già máu nhở bỏ rồi chỉ có thêm không một hai thêm hai củ nữa thêm ba tân ba không tổng ba chịu bầu để lắm ôi giời mấy điểm, mấy điểm. này không chơi quá phí hoài hoài lại tô đều bày nước không dám bắt thế bà này đánh nhát thật không bắt được bài tiếng bà đánh kiểu gì nhé khó phết đấy đây cốc cho đây thế đi vào hết chưa vào hết chưa à đủ rồi đủ rồi đấy đếm đi chơi luôn nhá ừ. trời đi. to to lên cho nó gì ảm đạm chưa nữa là tiếng trời phân à triệu đấy cắn thêm một triệu ờ, quả mơ đầu cánh đánh to thế nhỉ đầu cánh đánh to thì bỏ úp vào đây hai triệu cân à ừ. úp vào đây càng quá nhỉ thêm lại hai triệu oh. tổng ba hai bỏ... của chị đây nha hai vào này chị bỏ 3 triệu đây cân chị bỏ 3 triệu là cân có đuổi theo thì đuổi đây mình bỏ 1 triệu à? Ờ, à, từ từ 2 triệu đi Đây chị mới thêm một thôi Đấy là thêm một thêm hai à hai thêm hai là mình ông đuổi mấy ông đuổi hai ông bỏ bốn là con thôi to thế à ừ. sao không đuổi năm luôn đi năm một hai ba bốn tôi lại thêm lại hai đấy xong rồi nhá có được không càng nhờ gầy có bảo không ván bài này to hơn lực chị thật đấy không biết chứ đánh em biết hai triệu cân này Càng quá, càng quá lại Thêm lại 3 triệu Thêm 3 triệu nữa Đúng rồi, chị 5 3, triệu cơ 5 triệu nữa đấy nhỉ? Đếm xem còn bao tiền đã Đếm làm gì, Cần bỏ bài đi, mua nước thì bỏ Tất tay 5 củ thêm 2 3, 4, 5 5 đi Ông bỏ số mấy? Tôi tố 2, à? tôi tố 3 ông tám ông tám tám tám triệu ngân chỉ thêm 5 triệu đây này rồi rồi rồi biết rồi biết rồi biết rồi biết rồi biết để để để tên số đấy cứ để đấy đấy đây còn tiền taxi đi về 8 triệu cân à 8 triệu cân canh nhỉ thôi chơi nốt đi còn nghỉ ngơi tối còn nhà bao việc hai ba bốn năm sáu bảy tám tám tám thêm một vẫn thêm à chứ con gì nữa chị thêm 5 à chị thêm ờ, ừ nhà này 6 triệu cân cần 6 triệu còn 500 để đi đường về thôi mở luôn mở luôn đi mở đi chị đâu chị bỏ chị được Ô. chị bỏ một triệu nó với cân rồi một triệu ngửa luôn đi ngửa được ngửa đi ngửa đấy chả ngửa luôn đây làm gì còn nữa ăn được không đây ngửa thì em ăn rồi chết rồi nào xin lỗi các chú ê kinh nhở yeah. sợ thần quán bài đỏ rồi này ba thằng gì kinh nhở này tôi nghỉ đây nghỉ đây nghỉ đây mai chị lại cho gỡ mai gỡ mai, mai đến sớm sớm nhá mai gọi người sẵn đi mai chị cho gỡ không có ai nữa mấy chị em chơi thôi đèn thế nhở ba năm là ba ri cái ngày hôm nay là ngày của chị rực rỡ mà đến khi đã bắt có tiền luôn cho cho cho cho em xin lại cái thằng 500 đi đi taxi về ôi mày lấy đấy, đấy. cảm ơn nha chị thua rồi lại em ừ. sao lại đỏ thật từ đâu bài ấy đỏ đen